Nah. bổn sư thích ca mâu ni phật tác đài chứng minh nam mô a di đà phật cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn đức kính thưa quý phật tử thân mến hôm nay đầy đủ duyên lành lời đầu con được chí thành kính dân nhất tâm đốt nén hương phần cho con đảnh lễ niệm ân quý ngài cùng về câu hội hôm nay mượn lời phật dạy tỏ bài sẻ chia mong sao viễn cảnh sớm lìa trời tây cực lạc bờ kia nguyện về kính bạch chư tôn thiền đức lần đầu tiên đặt chân đến ngôi chùa phước thành dù rằng khí trời đã chuyển sang đông hơi xe lạnh nhưng mà bước vào trong đạo tràng một không khí ấm áp vô cùng và con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ Vấn an sức khỏe của chư Tôn Thiền Đức đã cho phép con có cơ hội thù thắng để đến với đạo tràng chùa Phước Thạnh hôm nay chia sẻ Phật Pháp cùng toàn thể quý Phật tử. Xin kính gửi lời chúc sức khỏe đến với Chư Tôn Thiền Đức và xin kính chúc cho toàn thể quý Phật tử thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam Mô Thường vào trong ngôi chùa lá nhưng mà quý phật tử cảm thấy trời lạnh mà mình không có lạnh phải không ấm áp vô cùng bởi vì trong đạo tràng của chúng ta tất cả quý phật tử đây chung một tấm lòng vì phật pháp tha thiết cầu học phật pháp cho nên dù trời có lạnh bao nhiêu quý vị ngồi đây quý vị cũng cảm thấy có lòng ấm áp vì tất cả chúng ta đây đều hướng tâm đồng tâm nhất ý hướng về ba ngôi cao cả hướng về à, Đức Phật nè là bậc giác ngộ hoàn toàn để bày tỏ lòng tri ân tôn kính đối với bậc thầy hướng đạo hướng với giáo pháp của ngài là những phương pháp là con đường để giúp cho chúng sinh chuyển hóa những khổ đau kiến tạo niềm an vui hạnh phúc và hướng đến chư tăng là những người lãnh đạo tinh thần hướng dẫn cho chúng ta tu học quý vị cảm thấy sự ấm áp quá rồi và hôm nay đến với đạo tràng chùa Phước Thạnh con được biết à, ngôi đạo tràng này thì quý Phật chùa Phước Thành thì quý Phật tử chúng ta à, tham dự khóa tu mới có hai kỳ à phải không quý Phật tử bảy lần hả là năm rồi tới năm nay hả quý Phật tử dạ dạ quá quý rồi quý Phật tử đã tham dự khóa tu được bảy lần ở tại nơi đây và dạ con được biết là đây là một ngôi chùa mới thành lập vừa năm rồi thì à, quý phật tử ở vùng sâu vùng xa mà có cơ duyên trở về đây tu học Phật pháp cũng biểu hiện được một tấm lòng tha thiết cầu học của quý vị con xin mạng phép mượn lời trong kinh trường bộ kinh bài kinh số 33 thì các vị đệ tử của Phật đã tóm tắt lại lời dạy của Đức Thế Tôn và nêu lên có 10 điều kiện 10 phương pháp để bảo hộ cho chúng ta sự bình an trong cuộc sống này ai trong chúng ta cũng mong muốn sự bình an hạnh phúc phải không quý vị nghe học được bài kinh này sẽ giúp cho quý vị có được những phương cách có được cái chìa khóa để bảo hộ sự bình an hạnh phúc cho mình ngay trong đời sống hiện tại và lấy đây làm cái chánh nhân để sau khi thân hoại mạng chung nương vào cái chánh nhân tốt lành quý vị gieo trồng đó chúng ta sẽ thăng hoa trên con đường giải thoát giác ngộ trích dẫn lời dạy trong trường bộ kinh số 33 bài kinh phúng tụng tóm tắt lời dạy của đức thế tôn các vị đệ tử của phật đã chia sẻ với chúng ta những điều quan trọng để bảo hộ sự bình an con xin mạng phép mượn đề tài điều kiện bảo hộ bình an làm món quà Phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị điều kiện để bảo hộ sự bình an cho chúng ta ngay trong hiện đời và đem đến sự an vui ở tương lai thì đầu tiên chư vị đệ tử của Phật đã tóm tắt lại lời dạy của Đức Thế Tôn mà quý ngài đã được lắng nghe điều đầu tiên đó chính là chúng ta phải thường xuyên thân cận thiện trí thức quý vị ơi thường xuyên thân cận thiện trí thức gần gũi những bậc thầy lành những người bạn tốt đây là điều kiện để bảo hộ đem đến sự bình an hạnh phúc cho mọi chúng ta ở thế gian có câu nói rằng gần mực thì đen gần đèn thì sáng tổ vi sơn linh hữu trong bài văn cánh cảnh sắc ngài cũng đã từng dạy dần gần những người hiền người lành giống như đi trong sương mốc tuy nó không ướt áo nhưng thời thời thấm lạnh đó quý vị chúng ta sống ở giữa thế gian này mà mình ra đời không có đủ phước đủ duyên gặp Phật ở đời đã cách xa Đức Phật hơn mấy nghìn năm lịch sử sở dĩ hôm nay chúng ta có cơ duyên nghe học chánh pháp đó là do chư tăng ni chư vị tổ đức đã thay Phật tục diệm truyền đăng trải qua bao thế hệ khiến cho Phật Nhật sáng soi, phát âm văn dội, tông phong tổ ấn thiên thu, đạo mạch pháp lưu vạn cổ cho nên quý phật tử ngày hôm nay sở dĩ biết được phật nghe được phật nghe được giáo pháp của phật đó là do chư tăng chư ni truyền bá mong sao quý phật tử phát khởi niềm tôn trọng cung kính và biểu hiện lòng tôn trọng cung kính đối với ngôi tăng bảo đó chính là sự phát tâm thân cận gần gũi để học hỏi chánh pháp quý vị trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có dạy như sau: Như viên ngọc quý giữa đêm dày, không đèn soi sáng có ai hay. Cũng vậy, Phật pháp không người nói, thông minh khó hiểu được nghĩa này. Dù cho cái viên ngọc đó quý nhưng mà ở giữa đêm trường tối tăm mù mịt, không có ngọn đèn nào thì làm sao chúng ta phát hiện để nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài mà biết có ngọc biết được sự vật chung quanh là nhờ ngọn đèn soi sáng chứ tối đen mình không có thể nào thấy được phải không quý vị nhờ ngọn đèn soi sáng chúng ta mới nhận diện ra mọi sự vật chung quanh mình và mới phát hiện đây là viên ngọc quý cũng vậy phật pháp quý hơn ngọc nhưng nếu không có người giảng nói cho ta nghe thì dù thông minh khó có thể hiểu rõ được nghĩa lý sâu xa qua lời phật dạy cho nên hôm nay chúng ta có được cơ duyên thù thắng quý vị xét thấy dù mình sanh ra trong thời kỳ mạt pháp cách phật đã xa nhưng còn đầy đủ thắng duyên thân cận gần gũi các bậc thiện tri thức nói đến thiện tri thức thì trong kinh hoa nghiêm đức phật lại nêu lên vai trò của các vị thiện tri thức và ngài định nghĩa thế nào gọi là thiện tri thức đây văn danh vi tri kiến hành vi thức thiện nhân ít ngã bồ đề chi đạo văn thiện tri thức nghe tên gọi là tri thấy được những hành động của vị đó gọi là thức người nào đem lại lợi ích cho chúng ta trên con đường đạo bồ đề đó được gọi là thiện tri thức đó quý vị nếu gần gũi được những bậc thiện tri thức ở đời sẽ mở cho chúng ta con mắt tuệ để nhìn thấu để hiểu rõ chân tướng của vũ trụ của nhân sinh của cuộc đời giúp cho chúng ta hiểu được đạo lý để ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày hầu trải nghiệm niềm hạnh phúc an lạc cho nên điều kiện đầu tiên để bảo hộ sự bình an cho mọi chúng ta đừng rời xa thiện tri thức nha quý vị thiện tri thức ở đây gồm có ba loại thứ nhất giáo thọ thiện tri thức thứ hai đồng tu thiện tri thức thứ ba ngoại hộ thiện tri thức giáo thọ thiện tri thức đó là những bậc thầy lành hướng dẫn chỉ dạy cho chúng ta trên con đường đạo còn đồng tu thiện tri thức đó là những người bạn tốt trợ duyên giúp đỡ cho chúng ta trên con đường tu học và ngoại hộ thiện tri thức là những người ủng hộ trợ duyên về bên ngoài để cho chúng ta an tâm mà tu học thì cái đó gọi là ngoại hộ đừng rời xa ba loại thiện tri thức đó thầy lành bạn tốt và những người ủng hộ trợ duyên cho ta tu học Phật pháp quý Phật tử ơi ngày xưa Đức Thế Tôn của chúng ta 49 năm tu chu du hoành quá của ngài thì 24 năm ngài đã lưu trú tại thành xá vệ Vậy mà quý vị có biết chăng Những người dân ở trong thành xá vệ đây Gồm có 9 ức người dân Chỉ có 3 ức người dân Là đủ duyên gặp Phật nghe Pháp Ba ức người dân Thì họ chỉ nghe đồn đãi về Đức Phật Chưa một lần gặp Phật Chứ đừng nói là nghe Pháp Ba ức người dân còn lại Họ hoàn toàn không biết gì về Phật Không biết gì về giáo pháp của Phật chỉ bao nhiêu đó thôi con trích dẫn lời bàn luận ở trong luận đài trí độ của Bồ Tát Long Thọ Ngài giải thích cho chúng ta điều này Khi nghe về những người dân ở thành xá vệ Họ sanh ra cùng thời với Phật Gặp Phật ở đời Mà chỉ có ba ức người dân đủ duyên gặp Phật nghe Pháp Còn ba ức người kia Họ chỉ nghe đồn đãi về Đức Phật cũng chưa còn nghe Có một lần nào đủ duyên để nghe giáo pháp của ngài còn ba ước người dân còn lại đó họ không biết gì về phật với pháp cả mà mình cách xa đức phật hơn mấy nghìn năm dù đức thế tôn không còn hiện hữu trên cõi ta bà mà hôm nay huynh đệ chúng ta vẫn còn nghe được giáo pháp của ngài đó là do ngôi tăng bảo hoàn truyền chư tăng chư ni là những người thay phật hoàng dương chánh pháp cho nên hôm nay chúng ta luôn tôn trọng cung kính đối với ngôi tăng bảo là một trong ba ngôi quý báu và thường xuyên đến chùa gần gũi các bậc thiện tri thức để nghe học chánh pháp đem lại lợi ích cho chúng ta rất nhiều quý vị nhưng làm thế nào để chúng ta phân biệt được đâu là thiện tri thức đâu là ác tri thức vì trong kinh lăng nghiêm đức phật ngài có huyền ký rằng vào thời kỳ mạt pháp cặn kẽ sư nói pháp nhiều hơn các sông hằng vậy ai là minh sư ai là tà sư ai là thiện tri thức ai là ác tri thức để phân định được điều này đức phật đã giải thích rõ ràng cặn kẽ cho chúng ta nếu quý vị thân cận với vị nào vị thầy nào người bạn nào mà niềm tin đối với tam bảo mỗi ngày một tăng trưởng đạo đức mỗi ngày một thăng hoa và sự phát tâm xả thí mỗi ngày một rộng lớn trí tuệ của chúng ta mỗi ngày một phát triển thì quý vị biết người mà mình được thân cận gần gũi đó chính là thiện tri thức mới giúp cho chúng ta tăng trưởng lòng tin tăng trưởng đạo đức tăng trưởng tấm lòng xả thí và tăng trưởng trí tuệ xác quyết được điều này rồi thì dù cho hoàn cảnh hàng ngày kinh tế khó khăn nhưng quý phật tử vẫn thu xếp các duyên trở về nơi đạo tràng gần gũi những bậc thầy lành cùng cộng tu với những người bạn tốt để sách tấn trợ duyên cho nhau trên con đường giải thoát giác ngộ có gần gũi được thầy lành bạn tốt đó gặp bất kỳ một hoàn cảnh nào đến với chúng ta chúng ta nên nhớ mình có một điểm tựa tinh thần để giúp cho chúng ta vững vàng tiến bước mãi dù khó khăn gian khổ chướng ngại muôn trùng nương nhờ sự hướng dẫn nhiều dắt của thiện tri thức đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua khúc quanh của cuộc đời để thẳng tiến trên con đường tu học Phật pháp vì vậy mà trong bài kinh trường bộ này chư vị đệ tử của Phật đã tóm tắt lại lời Phật dạy mà quý ngài đã được đủ duyên lắng nghe nêu lên cái điều kiện đầu tiên để giúp cho chúng ta bảo hộ cho mình sự bình an và hạnh phúc đó là thân cận thiện tri thức đó quý vị thế nhưng có một số người đi đến chùa gần gũi thầy lành gần gũi những người bạn tốt mà tại sao bản thân họ không được sự lợi ích không phải lỗi ở nơi thiện tri thức mà lỗi ở nơi chúng ta vì sao vậy chúng ta đến chùa hay soi bói lắm quý vị hay soi bói coi ông thầy này ông tu rồi sao vậy rồi cái bà cô kia bà tu như thế nào con hỏi thật quý vị thí dụ thầy có tu giỏi thầy có ban cho mình một chút xíu nào sự giải thoát giác ngộ ké không có không quý vị còn nếu mà thầy tu bê bết thì thầy có bắt mình chịu tội thế không quý vị không vì vậy thì tại sao chúng ta lại soi bối môn móc tìm tội lỗi lầm của quý thầy, quý cô, của chư tăng, chư ni, của cái ông ba, bà tám đó để làm gì? Phải không? Mà chúng ta không nhìn lại bản thân mình đi quý vị. Người học Phật chúng ta thân cận thiện trí thức phải đem lại sự lợi ích cho mình học hỏi chánh pháp để hiểu thấu lời Phật dạy còn đã là phàm nhân ở giữa thế gian xin thưa với quý vị không ai hoàn hảo hết đừng soi bói môi móc tìm tòi cái xấu cái dở cái khuyết của người ta để làm gì mà mỗi người chúng ta đều là phàm phu hết trong quá trình tu tập gạn lọc chuyển sửa chẳng qua là chưa có hoàn hảo thôi có một cô phật tử ngày xưa hòa thượng à, à thượng trí hạ tịnh lúc mà hòa thượng còn xin tiền hòa thượng ở chùa vạn đức á, cái mỗi lần cổ đi đến chùa là cổ hay phiền hà trách móc lắm cổ đi vô chùa cổ thấy mấy chú tiểu giỡn chơi á bữa đó cổ mục đích đi đến chùa là vấn an sức khỏe để cúng dường cho hòa thượng nhưng khi mới đến cổng chùa thì mấy chú tiểu đang chạy giỡn vậy nè chạy đâm nhầm trúng vào cô cô đau quá cô bực bội cái cô mấy mắng một câu như thế này tối ngày ăn cơm chùa mà không tu hành gì hết trơn á tối ngày ăn cơm chùa mà ông tu hành gì chứ rồi cái cổ như nói tôi vô tôi mét hòa thượng cho coi lần nào đến thấy mấy chú cũng chạy dẫn không à sao tiêu cơm của đàn na tính thí ta cúng dường cho mình ăn để mình tu mà tối ngày cứ chạy dẫn sao tiêu cơm của tính thí đây cái cổ vô cổ gặp hòa thượng thì theo lẽ cổ đầu cái mục đích cổ đi đến chùa gặp hòa thượng là để vấn ngăn sức khỏe cúng dường mà cổ quên mất mục tiêu của mình cổ gặp hòa thượng cái cổ nói hòa thượng hòa thượng dạy lại mấy chú tiểu nha hòa thượng nuôi chứa làm chi con thấy uổng cơm của đàn na lắm mấy chú tiểu có tu hạnh gì đâu tối ngày con đi đến đây là thấy là chạy là giỡn không à cái hòa thượng nói rồi để hòa thượng dạy nhắc nhở lại mấy chú thôi ngồi xuống uống ly nước trà đi hòa thượng hỏi cỡ đài sao rồi ngài niệm phật được bao nhiêu ăn chay tháng được mấy ngày cái cổ thở dài cổ mới nói hòa thượng ơi con không có nói dốc gì hòa thượng nha con chay một buổi cũng không nổi chứ đừng nói tháng mấy ngày nguyên do vậy nè hòa thượng ơi ăn buổi sáng cái buổi trưa nó xót ruột nó cồn cào cồn cào cái con mới đến con xá phật con mới nói phật ơi tha thứ cho con con chịu hết nổi rồi nó xót ruột quá chịu hết nổi rồi cho nên ăn một buổi cũng không được chứ đừng nói ăn tháng mấy ngày thôi con thành tâm sám hối chứ con làm không được đó hòa thượng ơi cái hòa thượng nói cái việc căn bản đầu tiên của việc tu học Phật pháp là ăn chay và niệm Phật là cái căn bản đầu tiên đó thôi tập ăn chay đi nha vậy chứ tôi nói thiệt với cô nha mấy chú tiểu hồi nãy mà cô nói tu hành cái gì đó không tu hành gì hết trơn ăn tấm cơm đằng na tính thí nhưng mà mấy chú tiểu đó ăn trên trường được rồi đó nha cô hòa thượng nói vậy cái cổ sượng sùng mắc cỡ tại vì nói mấy chú tiểu tu hành cái gì nhưng mà mấy chú tiểu đã ăn chay trường được rồi đó còn mình một buổi cũng ăn không nổi nữa cho nên nhiều khi chúng ta hay nhìn thấy lỗi người rồi chỉ trích rồi chê bai rồi son bối nhưng mà có những khi bản thân mình làm không được quý vị ơi thôi đi ai có tu cái kiểu nào thì để nhân quả phán xử bởi vì nhân quả là một vị thẩm phán là một vị quan tòa xét xử rất công bằng chúng ta đừng sâu bối môi móc chỉ trích tìm tòi lỗi lầm của các bậc thiện tri thức để làm gì chi và nếu quý vị nhìn lỗi nhiều quá thì chúng ta không đủ niềm tin và cũng không có đủ không có đủ điều kiện để gần gũi các vị đó đâu bởi vì thấy lỗi nhiều quá cái bắt đầu mình sanh tâm khinh thường phải không quý vị bất kính và nó làm chướng ngại cho sự học hỏi chánh pháp của mình cho nên kính khuyên quý phật tử gần gũi thiện trí thức là một điều rất tốt nhưng quan trọng ở chỗ khi gần rồi quý vị cũng đừng nhìn lỗi của người mà hãy nhìn lại bản thân của mình mình đã làm được những gì và chưa làm được những gì hãy chuyển hóa sửa đổi bản thân mình trước đi hoàn thiện chính mình còn phàm nhân ở giữa thế gian ai cũng vậy còn những cái khuyết điểm đang trong cái quá trình gạn lọc tu sửa mà thôi chúng ta đừng soi bói chỉ trích nói xấu mà có tội nghe quý vị có một số phật tử sau một thời gian gần gũi ở nơi ngôi tâm bảo vô trong chùa làm công quả xong rồi cái ra khỏi chùa cái nói xấu tùm lum hết có không quý vị đi đến đâu là nói xấu cái đó thôi đừng đi chùa đó nữa nghe cái ông thầy cũng tu vậy vậy đó tôi cũng thấy ông công phu gì hết trơn sao mình biết người ta không tu không tu vậy vô chùa để làm cái gì quý vị hàng ngày bưng bát cơm của đàn na tính thí ăn nội mà đề khởi lên năm pháp quán thôi là làm cho mình cảm thấy hổ thẹn rồi cũng là sự nhắc nhở với mình rồi bát cơm ai sắm cực lòng ta ăn phải nhớ tầm công ơn người vì nguồn sống phải mượn hơi cũng như chén thuốc chữa nơi bệnh tình ráng tu trước độ thân mình sao lo độ tận chúng sinh mê lầm thức ăn này từ đâu đem đến phải chăng vì người mến đạo lành thương ta chính chắn tu hành hảo lòng nhịn miệng kính thành cúng dân tai thọ lãnh bân quân tự nghĩ đức hạnh mình thọ thí đáng không món vai món trả phải đồng người dân vật quý là mong phước lành nói mà đề khởi cái năm pháp quán đó rồi không tu để măng long đội sừng đền trả nợ thiết chủ hay sao đâu có ngu gì tu mà để cho mình đọa đâu quý vị thì quý phật tử không cần phải soi bói môi móc chỉ trích mong sao quý phật tử gần gũi các bậc thiện tri thức phải đem lại sự lợi ích cho mình vì đây chính là điều kiện đầu tiên để bảo hộ sự bình an hạnh phúc cho chúng ta đó quý vị trong lời giáo huấn khai thị của các bậc tổ đức thì Viện Sư Pháp Nhãn Ngài nói Giả sử một hạt cải nơi cõi trời Phạm Thiên là cõi trời sắc giới Gieo xuống nơi nhân gian miền hạ giới Trúng vào đầu mũi kim Xin hỏi quý vị Một hạt cải nhỏ Mà cái mũi kim cũng nhỏ Mà từ cõi trời sắc giới Đến cái cõi nhân gian của chúng ta nó xa xôi như vậy đó nó thâm thẳm như vậy mà trúng hạt cải nó trúng vào đầu mũi kim dễ hay khó quý vị khó nhưng mà thiền sư pháp nhãn nói còn có thể làm được Còn tìm được một bậc thiện tri thức đầy đủ mắt tuệ sáng suốt cho chúng ta Dẫn dắt cho chúng ta trên con đường đạo này Khó còn hơn hạt cải ghim trúng đầu mũi kim nữa Bao nhiêu đó thì chúng ta thấy rõ Cái lương duyên tốt lành của ta gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp Cho nên hôm nay mới trùng phùng tam bảo Hạnh ngộ minh sư Thính văn pháp âm Đừng bỏ mất đi cái cơ hội thù thắng này nếu một người nào trong kinh a nan vấn sự kiết hung đức thế tôn đã chỉ dạy như sau nếu có một người nào gần gũi được thiện tri thức mà hủy bán bất kính không có lòng tôn trọng bất kính hủy bán bậc thiện tri thức đó thì trăm ngàn kiếp sanh ra đời ở nơi biên địa hạ tiện không có cơ hội gặp được thiện tri thức đó quý vị bao nhiêu đó thôi mình nghe mình sợ rồi đừng để sanh ra dùng biên địa hạ tiện khổ lắm quý vị khi chúng con đi làm từ thiện đi giảng pháp ở nơi dùng sâu dùng xa mà dùng núi nghe quý phật tử đi đến đó quý phật tử biết họ gặp mình họ gọi mình bằng gì quý vị biết không mình mới vừa tới xe mình vừa tới nơi cái các vị đó vừa gặp mình cái là trốn núp vô xem mình giống như là cái gì lạ lùng lắm á họ núp vô cái họ có họ núp núp họ nhìn cái họ bụng miệng họ cười không biết họ cười gì nữa chắc thấy đầu trọc tóc rồi cười chứ gì họ cười xong rồi cái hồi nữa chúng con trước khi mà trước khi mà phát quà thì có giảng pháp cho họ nghe rồi mới cho tặng quà sau nhưng mà họ đến cái họ gặp mình họ không chịu nghe pháp mà cứ khiều khiều thím thím gặp cái mình đầu đầu trọc lắc mà họ kêu mình bằng thím quý vị ơi thím ơi thím cho phiếu đi thím không có phiếu thì sao lãnh quà thím cái con tưởng là gọi ai bằng thím mình khiều khiều ngay cái tay mình nữa mà kêu vậy con quay lại nhìn vậy nè nó thím ơi nhà con nghèo lắm thím cho con một phiếu đi lát con lãnh quà thím cái quý cô mà đi chung trong phái đoàn á quý cô nói thôi đừng kêu thím bởi vì ở đây không có chú đâu rồi họ hết kêu bằng thím rồi cái ông biết cái người nào nói đừng kêu bằng thím kêu bằng thầy chùa rồi cái lợi khiều khiều thầy chùa thầy chùa cho một phiếu đi thầy chùa kêu mấy cô cũng đi chung thấy đoàn nghe họ gọi vậy là biết rồi chắc nào giờ họ cũng chưa từng bao giờ họ biết phật pháp là gì cũng chưa gần gũi chứ tăng chư ni chưa gặp gỡ được cho nên họ mới không biết họ gọi bằng cái gì vì vậy mà quý cô trong phái đoàn nói thôi thầy được rồi bỏ chữ chùa đi nha thầy cái nó nhẹ hơn mà cái thầy chùa nó nặng hơn phải không rồi cái hết hết kêu thầy chùa xong chút xíu họ lại họ khiều khiều bà giải ơi bà giải kêu vậy đó bà giải ơi bà giải rồi kêu quý quý cô mà đi chung phái đoàn nói thôi cô được rồi bỏ chữ bà giải đó đi cô được rồi chứ cô cũng được rồi một chữ cô cũng được chứ khỏi sư cô gì hết cô là được rồi không biết gì hết trơn á quý phật tử ơi mình có đủ duyên đó con nói thật quý phật tử ở đây có đủ duyên thường xuyên đi đến các đào tràng gần gũi chư tăng chư ni quý thầy quý sư cô tận tình hướng dẫn quý vị bước vào chùa Phước Thành này quý vị thấy đó một ngôi chùa ở nơi vùng sâu vùng xa trong đồng đây mà thầy mới vừa thành lập vẫn mở đạo tràng chùa lá thì chùa lá nhưng mà vô đây cảm thấy ấm là được rồi thầy cũng tạo đủ điều kiện cho biết phật tử tu học quá quý rồi phải không quý vị còn có những vùng sâu vùng xa họ không có biết chùa là cái gì không có biết người tu là cái gì hết ờ, không biết gọi bằng cái gì cho nên quý phật tử có duyên gần gũi quý thầy quý cô rồi hỗ trợ cho quý thầy quý cô hoằng dương chánh pháp lợi lạc chúng sinh là một người phật tử tại gia hộ trì tam bảo bởi vì quý vị nên biết hoằng pháp và hộ pháp đó là nhiệm vụ hàng đầu để giúp cho Phật Pháp được trường lưu chúng sinh được lợi lạc tam bảo được trường tồn nếu mà có người hoàng Pháp mà không có quý Phật tử hộ Pháp thì tam bảo có tồn tại trên thế gian không ai ủng hộ cúng dường cho mình an tâm mình tu để mình hoằng pháp lợi sinh cho nên đều có một sự tương quan tương duyên mật thiết với nhau chúng ta hãy cùng nhau thắt chặt tay với một tấm lòng ủng hộ trợ duyên cho nhau với thầy quý cô đem giáo pháp của Phật để truyền bá để hướng dẫn quý Phật tử tu hành với tấm lòng mong muốn sao quý Phật tử đi theo lời Phật dạy để thực tập để có được niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống thì quý Phật tử cũng vậy có một tấm lòng hộ trì tam bảo luôn luôn ủng hộ trợ duyên bằng cả tấm lòng của mình có tài vật thì đem đến cúng dường tam bảo hỗ trợ cho chư tăng chư ni có được bậc thực để nuôi sống bản thân mình để làm tròn nhiệm vụ trách nhiệm của người tu sĩ Phật giáo còn nếu mà không có tiền đến chùa làm công quả với một tấm lòng của mình thì quý vị cũng công đức vô lượng vô biên và đây chính là điều kiện đầu tiên để bảo hộ đem lại sự bình an hạnh phúc cho mỗi chúng ta khi chúng ta có được cơ duyên gần gũi các bậc thiện tri thức đó quý vị Điều kiện thứ hai để bảo hộ sự bình an trong bài kinh trường bộ số 33 này Trích dẫn những lời Đức Phật dạy Chứ vị đệ tử của Phật tấm tắt rằng Chúng ta có được cơ duyên nghe học được chánh pháp Đem lại sự bình an thiết thực Hạnh phúc an lạc giải thoát cho mỗi chúng ta Ngay giữa cuộc đời này Ở tại nơi đây Phải không quý vị Giáo pháp của Phật Thật sự là con đường giải thoát mà chính Đức Phật Ngài đã trải qua Ngài vẽ lại cái bản đồ chỉ đường dẫn lối cho chúng ta Hôm nay chúng ta cầm cái bản đồ đó Y theo cái hướng Ngài chỉ dẫn mà mình đi Thực tập theo những phương pháp mà Đức Phật đã hướng dẫn Giáo pháp đó có công năng chuyển hóa những mê lầm Để giúp cho chúng ta giác ngộ được chân lý giúp cho chúng ta lìa xa những đau khổ kiến tạo niềm an vui và hạnh phúc nghe học Phật pháp đem lại năm sự lợi ích như sau lợi ích thứ nhất là quý vị sẽ nghe được những điều giá trị mà từ trước đến nay chúng ta chưa có cơ hội được nghe bây giờ mình nghe được phải không quý vị lợi ích thứ hai nếu quý vị đã nghe rồi bây giờ mình nghe lại nữa thì cái sự nghe của mình mình đó điều nghe đó sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ sáng tỏ hơn lợi ích thứ ba là giúp cho quý vị có được chánh kiến hiểu biết một cách đúng đắn không còn mê lầm không có mê tín nữa ngày xưa mình chưa có cơ duyên học hỏi chánh pháp mình tưởng rằng khổ hay vui trên cuộc đời này là do thượng đế thần linh nào sắp xếp vận mệnh cho mình mỗi lần khổ cái nói ông trời ơi ông bất công quá đi ông trời ơi người ăn không hết kẻ lần không ra nhưng bây giờ mình biết nghe học chánh pháp hiểu được lời Phật dạy có phải ai gieo rắc phiền não tai ương quạng quạ đến mình hay không có phải không quý vị không không ai có quyền năng gieo rắc những đau khổ cho chúng ta cũng không có ai có quyền năng để ban bố hạnh phúc cho ta mà chính ta là người gieo trồng cái nhân như thế nào thì ta sẽ gặt hái quả như thế đó nhờ nghe học chánh pháp chúng ta mới hiểu rõ được cái đạo lý nhân quả đó chứ nếu không chúng ta sẽ đổ lỗi cho ông trời mà nếu không đổ lỗi cho ông trời thì chúng ta lại nói rằng tại cái số tôi nó vậy đó số nghèo phải chịu long đong làm bao nhiêu cũng quần không ít gì Số giàu khỏi phải làm chi Ngồi chơi tiền của cũng đi vô nhà Thương thay cho số phận người ta Người thì ăn không hết Kẻ thì nhà sụp siêu Cuộc đời sao lắm trớ trêu Nào hay số phận lắm điều trái ngang họ nói rằng cái số nghèo rồi cây khô thì xuống nước cũng khô phận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo làm cũng vậy không làm cũng vậy cho nên họ đem cuộc đời của mình ra xem như một cuộc sổ số hơn xui mai rủi rồi để cho số phận số mệnh an bài sắp đặt nhưng mà cái con người gọi là số phận số mệnh cái đó là kết quả do chính nghiệp nhân mình gây tạo mà mình không biết nhờ học Phật Đức Phật đã chỉ cho chúng ta nhận diện rõ lẽ thật này nè quý vị cho nên đừng giao phó cuộc đời mình cho số phận số mệnh nào nữa hết nghe quý vị mà chúng ta có thể chuyển hóa số phận số mệnh cuộc đời mình chuyển nghèo thành giàu chuyển quả thành phúc chuyển khổ thành vui với phương cách là đoạn ác tu thiện dừng lại đừng gây tạo nghiệp nhân xấu ác nữa mà tích cực làm những điều thiện lành đó là phương cách chuyển nghiệp của đạo Phật đó quý vị nhờ nghe học chánh pháp cho nên giúp cho chúng ta dứt trừ hết những sự nghi ngờ hồi đó giờ mình nghi ngờ về nhân quả nè mình nghi ngờ cái sự việc này sự việc nọ không có được rõ ràng cho nên nghi bây giờ nhờ có đủ duyên nghe học Phật Pháp rồi giúp cho chúng ta sáng tỏ hiểu rõ thì không còn nghi ngờ nữa phải không quý vị lợi ích thứ năm mà nếu nghe học được rồi hiểu biết đúng đắn rồi quý vị y theo đó mà thực hành theo thì quý vị sẽ trải nghiệm được niềm an lạc hạnh phúc thật sự cho nên nói nghe học Phật pháp là điều kiện để bảo hộ sự bình an hạnh phúc cho mọi chúng ta đó có những người trước đây do bất giác vô minh thiếu hiểu biết sống buông lung phóng túng lầm lũi đi vào một con đường ăn chơi xa đọa nhưng khi giác ngộ hiểu rõ nhờ gần gũi thiện tri thức thính văn pháp âm đó mà họ nhận diện ra con đường lầm lạc của chính mình họ quay bước trở lại con đường sáng suốt để tự bản thân mình không còn lầm lũi đi trong bóng tối của đêm đen nữa thì họ chuyển hóa cuộc đời mình rõ ràng luôn từ một đời sống xa đọa ăn chơi nhậu nhẹt xì ke ma túy mà họ chuyển hóa bản thân mình thành một đời sống biết hoàng lương đó quý vị nhờ Phật pháp đã chuyển hóa đời của chúng ta nhờ nghe học được Phật Pháp mà chúng ta mới có được một đời sống bình an dù trong cảnh nghèo nhưng không có khổ quý vị ơi còn không hiểu biết Phật Pháp dù giàu nhưng mà vẫn đau khổ dài dài quý vị có công nhận điều này không không hiểu biết Phật Pháp dù có tiền có bạc nhà cao cửa rộng nhưng mà vẫn phiền não khổ đau dài dài luôn hiểu biết Phật Pháp tin sâu vào nhân quả rồi thì không giận không buồn không oán không trách không hờn ai cả vì tôi gieo nhân nào tôi gặt hái quả báo đó mà mỗi ác nghiệp mình gây tạo là một tờ giấy nợ trả hiện đời hoặc ở mai sau vay bao thì trả cũng bao xưa nay nhân quả luật nào nể ai đâu cho nên điều kiện để bảo hộ sự bình an cho chúng ta là thường xuyên nghe học chánh pháp nha quý vị con thấy quý phật tử có đủ duyên lành mà lại có một tấm lòng cần cầu phật pháp dù cho chùa ở trong hốc bà tó nào cũng đi tới hết phải không thật sự đó con dùng theo cái ngôn ngữ của thế gian mà nói để cho quý vị vui trong hốc bà tó nào mình cũng đi tới nhìn lại toàn là quý phật tử rồi đã quen biết bao nhiêu năm rồi đạo tràng nào quý vị cũng đi tới để tham dự khóa tu mà thậm chí có nhiều khi không có chỗ để nằm nghỉ trưa nữa vậy mà quý vị cũng đi đến như thường bao nhiêu đó cũng thấy được cái tinh thần tha thiết cầu học của quý vị quý phật tử biết không người xưa của chúng ta vì cầu pháp đó quý vị mà phải xa xả bỏ thân mình để cầu pháp như đức thế tôn của chúng ta trong quá trình tu nhân của ngài cầu học phật pháp mà phải đóng trên mình một ngàn lỗ đinh để cầu pháp phải xả thân cầu đạo xả phú cầu bần rồi ngài quyền trang tâm tạng pháp sư đời nhà đường vì tinh thần cầu pháp cầu kinh Ngài đã vượt qua 178 dạ. lãnh thổ 800 dặm sa mạc quan vu để đến đến Tây Thiên Trúc thỉnh kinh quý vị Tưởng bỏ mạng ở giữa đường rồi Nhưng mà Ngài nói Thà đi thẳng về hướng Tây Tây là Tây Thiên Trúc đó Mà một bước dù chết Còn hơn là quay trở về phương Đông để được sống Xả hơn cầu đạo như vậy thì đối với tinh thần cầu học của quý Phật tử hôm nay thì cũng noi theo gương hạnh của chư Phật chư tổ đức của chúng ta xả bỏ hết không có quý trọng cái thân này nữa mà đem cái thân mình để cầu học Phật pháp dù cho chùa không có chỗ nghỉ con cũng đi đến nữa dù cho chùa nghèo cho con ăn đạm bạc con cũng đi đến bởi vì con đâu phải cầu thực mà con cầu pháp mà tha thiết cầu pháp và quý vị lại còn có đầy đủ thắng duyên bước vào trong chùa hai tay của mình cầm dở lật quyển kinh ngồi đây nghe học Phật pháp đó là thiện căn phước đức nhân duyên ta đã gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị hội qua ngày mùng 8 con đi đến cái bè con giảng tại chùa pháp lạc thì con mới vừa giảng ra gặp hai cô chú đó hai ông bà ngồi nghe pháp xong rồi bước ra mới hỏi con sư cô sư cô sư cô nhìn thử coi vợ chồng con có căng không hỏi con nhìn coi với hai ông bà có căng không cái con cười cái con nói căng lành chồng rất sâu cái cô chú nói sư cô sư cô có huệ thấy tụi con có căng hả cái con mới nói à, con chiếu vào đây mà con biết cô chú có căn lành mà căn lành trồng rất rất sâu cái nói đâu đâu sư cô giải thích cho con nghe sao mà biết được con có căn lành vậy con chiếu vào cái bài kệ 8 tháng Phật nghe bài kệ thứ nhất dung nhan Phật tốt lạ lùng hào quang chiếu sáng khắp cùng mười phương từ bi oai đức không lường ra đời tế độ sáu đường chúng sanh được thấy tướng lại nghe danh cũng nhờ kiếp trước căn lành trồng sâu phải không dù rằng hôm nay mình không thấy được Đức Phật ở đời bằng cái nhục thân của ngài bằng hóa thân của ngài mà chúng ta nhìn thấy được cái hình tướng thế gian trụ trì phật bảo đó là hình tượng phật rồi lại còn nghe danh hiệu của ngài phải không quý vị đó là căn lành trồng sâu rồi đó rồi chiếu theo bài kệ thứ hai được đủ duyên vào nơi cửa phật hai tay cầm dở lập quyển kinh căn lành xưa đã phát sinh hãy nên cố gắng thường tinh tấn hoài đi cái con nói vậy cái cô chú mỉm cười cái nói con tưởng cô có huệ thấy con có căng lành trong nhiều đời nhiều kiếp chứ chỉ nhiêu đó thôi à là chúng ta biết rõ mình có căng lành hay không vậy thì quý phật tử có xác định mình có căn lành không có không quý vị không có gì, không có thì dễ gì giờ này ngồi ở đây phải không ở ngoài kia kìa hơn thua được mất tranh danh đoạt lợi cơm áo gạo tiền suốt tháng quanh năm chẳng chẳng có biết gì về phật pháp đâu nhưng mà do thiện căn phước đức quý vị gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp cho nên đến chùa học phật nghe pháp quý lắm rồi nhưng mà quý vị phải có lòng tôn trọng đối với giáo pháp của Phật con xin đọc cái bài thơ mà ngài nghĩa tịnh pháp sư đời nhà đường đó ngài trách hàng hậu bối ngài nói ngài người xưa cầu kinh cầu pháp gian khổ cầu đạo gian khổ lắm mà hôm nay chúng ta đối với giáo pháp của Phật đối với kinh điển mình xem thường cho nên ngài trách bằng bài thơ như sau trải khắp bao triều tấn tống lương Cao tăng cầu đạo biệt quê hương Trăm đi chưa được mười quay lại gian khổ hậu lai mấy kẻ tường Thâm thẳm đường xa thân rét buốt Mịt mờ các ngóng sức khôn đương Hậu hiền đâu rõ cao tăng ý Hời hợt xem kinh như sách thường Ngài Nghĩa Tịnh Ngài nói trải khắp bao triều tấn tống tề lương đường Các bậc cao tăng vì tâm cầu học Phật Pháp phải xa biệt quê hương của mình Nhưng quý vị có biết chăng Trong đi chưa được mười quay lại Vì sao lại vậy? gian khổ hậu lai mấy kẻ tường Con đường cầu đạo, cầu Pháp, cầu Kinh gian khổ lắm quý vị ơi Không phải nói dễ dàng đâu, gian khổ lắm Mà quý Phật tử đây không hiểu rõ được cái sự gian nan cầu pháp, pháp cầu đạo của người xưa như thế nào bây giờ cái mình coi kinh coi sách nghe pháp mình coi thường lắm quý vị thâm hẩm đường xa thân rét buốt mịt mờ các nóng sức khôn đương là nói đến sự gian khổ cầu kinh cầu pháp của ngài huyền trang tâm tạng pháp sư đó ngài vượt qua sa mạc quan du và tưởng chừng bỏ xác ở nơi sa mạc đó quý vị Hậu hiền đâu đỏ cao tăng ý Hời hợt xem kinh giống như sách thường vậy đó Bây giờ tặng kinh sách từ cho Phật tử thôi Không lấy kinh sách đâu Lấy cái thứ khác mà không cần kinh, không cần sách Rồi có nhiều khi ngồi trong đạo tràng nghe Pháp Không chịu nghe Ê bà, con bà sao vậy? cả đời mà làm ăn như thế nào rồi ông chồng bà vợ còn sáng xỉn chiều sai tối lại ra dạy sĩ nữa không hàng ngày chúng ta đối đầu với không biết bao nhiêu sự việc ở thế gian thế sự mà vô đây còn thời sự nữa phải không quý vị thế sự nó đa đoan mà bây giờ mình có đủ duyên đi đến đạo tràng rồi mà không chịu chú tâm để lắng nghe học hỏi phật pháp để cho một ngày đem lại sự an lạc giá trị cho mỗi chúng ta mà còn thời sự cái kiểu đó thì quý phật tử sẽ mất thời gian đi đến chùa mà về tay không lỗ vốn quý vị ơi làm sao phải có lợi ích nha làm cái gì chúng ta cũng phải có lợi ích có giá trị mình mới làm còn đi đến đây mà không có giá trị lợi ích thì quý phật tử nên xét lại bản thân mình cái khuyết điểm ở chỗ nào để chỉnh đốn để sửa sai đi vào trong đạo tràng có người như vừa rồi hình như là à đúng rồi con đi đến ngôi chùa Trí Đức mới vừa kỳ rồi đến chùa Trí Đức cũng ở tại Vĩnh Long đó. cái con giảng xong cái bà cụ đó bước đến dỗ dây con dỗ dây con nói cô cô là cái bà Như Lan đó hả <laughs> cái ông hay qua con cười con nói dạ ai <laughs> di đà phật con đây cái nói trời ơi tôi thỉnh được cái máy tối ngày tôi nghe bà giảng hoài à mà tôi khoái bà giảng dữ lắm tôi khoái bà giảng dữ lắm rồi cái dẫu nói hỏi thiệt nha tôi nói vậy cô đừng buồn nha chứ tôi khoái cô giảng biết chi không biết sao mà tôi khoái cô giảng không cái con mới hỏi vậy sao vậy bà cụ cái nói tại vì vậy nè tôi ở nhà tôi ngủ không có được ở nhà tôi khó ngủ mất ngủ ngủ không được mà tôi nghe bà giảng là tôi ngủ ngon à rồi cái cổ nói giống như nãy giờ tôi vô đây á tôi ngồi nãy giờ bà, bà nói một tiếng mấy đồng hồ tôi ngủ ngon lành luôn rồi cái sư cô đi theo với lại phật tử nào một hai người đứng đứng cười luôn tưởng là bà cụ nói là tôi khoái bà giảng lắm là tại vì khen mình giảng hay giảng dễ hiểu thì mình cũng ờ, khích lệ tinh thần mình nha tôi khoái bà giảng lắm biết sao không con hỏi giảng dạ, giảng dạ sao vậy cô tại vì bà giảng tôi ngủ ngon quá à. giống như nãy giờ ngồi tiếng mấy đồng hồ bà nói tôi ngủ quá chừng ngon luôn nhà tôi ngủ không có được vậy thì quý phật tử đi đến chùa mà nghe pháp mà ngủ ngon vậy khỏi tốn tiền để ờ, uống thuốc uh, ăn thần phải không khỏi tốn tiền để bác sĩ phải không quý vị nó ổn lắm cái đó giá trị là ít nhỏ thôi à cũng có giúp cho chúng ta ngủ ngon thiệt nhưng mà nó nhỏ thôi nha còn bây giờ quý phật tử lắng nghe để chi vậy để hiểu biết lắng nghe nó mở trí quý vị hiểu biết được phật pháp quý phật tử biết không mấy chục năm trước khoảng ba mấy năm trước khi con xuất gia vào đạo đó thì kinh điển sách vở phật pháp đó chưa có được thành hành như bây giờ đâu mà con đi thỉnh nha con đi về dưới vĩnh long về về à, quý cô của con cô hai cô chính của con tu con về đó con có xin con mượn kinh sách về cái con đốt đèn dầu lúc đó chưa có điện nữa ban đêm ban ngày ban đêm á, thì ban ngày á, thì mình mắc tu tập rồi à, công việc chùa nữa rồi ban đêm con đốt đèn dầu lên ngồi mà chép tay không chép xong rồi mới đem trả cái quyển kinh đó còn bây giờ quý phật tử tu học phật pháp quá dễ dàng nhất là cái thời điểm này cái mạng lưới thông tin quá là thịnh hành ở nhà quý phật tử vẫn có thể lên mạng nghe pháp được không có đủ duyên đi đến đạo tràng ở nhà nghe pháp cũng được nữa nghe quý phật tử nhưng mà có cơ duyên đến chùa thì nó lại tốt hơn vì sao vậy đến chùa gần gũi thiện tri thức thay lành bạn tốt tham dự khóa tu như thế này đem lại lợi ích cho chúng ta rất nhiều một ngày tu tập lợi ích lắm quý vị ơi ít ra một ngày ở nơi đây thì quý vị cũng ngăn chặn được những điều xấu ác tội lỗi của ba nghiệp thân hậu ý không rồi cái tăng trưởng cho chúng ta tăng trưởng lòng tin tăng trưởng về mặt giới tăng trưởng về mặt định và tăng trưởng về mặt trí tuệ nữa cho nên quý Phật tử thu xếp việc nhà đi đến đạo tràng Nghe học Phật Pháp mà không đủ duyên thì ở nhà mở Pháp lên nghe hoài à, Hôm qua cũng có một vị Phật tử ở Vũng Tàu Con cũng chưa biết mặt cô ta như thế nào Gọi điện về chùa lúc con đi giảng về Thì bằng thư ký bắt máy lên mới gọi con đến để nghe nghe điện thoại thì cô đầu dây bên kia cái cô mới nói lời đầu tiên thì con xin cảm ơn sư cô là gì con biết sư cô không biết con là ai đâu nhưng mà con xin cảm ơn sư cô là tại vì con là công an làm việc làm việc nhà nước nhưng mà từ khi con có đủ duyên mà con nghe pháp ở trên mạng chứ không có đủ duyên đi đến chùa chỉ nghe pháp trên mạng thôi mà con đã hiểu được phần nào về lời dạy của đức phật và con sẽ con đã thực hiện theo sự hướng dẫn của sư cô dừng lại những điều ác nơi thân nơi khẩu nơi ý thân không làm điều ác để tổn hại người miệng không nói những lời ác ý không có suy nghĩ những điều xấu ác hại người và con biết thực hành theo những điều lành nào mà khả năng mình có thể làm được khi đi làm ở nơi công sở xong Cậu nói cổ về tới nhà Phải lo nội trợ Nấu ăn cho chồng cho con Rồi cho cha cho mẹ già nữa Xong rồi hoàn tất việc nhà Xong rồi rửa chén rửa bát Xúc miệng rửa mặt xong cổ lên mở cái tivi Bắt hết gia đình cha mẹ bắt ghế ngồi đó nha Rồi chồng rồi hai đứa con bắt ghế ngồi đó cùng với cổ luôn sáu người gia đình sáu người ngồi không phải là xem phim xem cải lương gì hết mà bắt nghe hai thời pháp sau đó rồi mới đi ngủ mà cô nói nghe xong rồi nó nhẹ nhàng làm sao và làm cho tâm mình mỗi ngày một sáng tỏ hiểu rõ hơn và mình nhìn thấy rõ được bản thân mình hiện tại bây giờ là ai còn hồi đó tới giờ mình sống giống như người mà lầm lũi đi trong bóng tối của đêm đen và cũng không có cái gương để nhìn rõ mình là ai mình đang làm gì nữa nhờ học hiểu Phật pháp rồi luôn kiểm điểm lại mình cho nên nhận diện rõ gương mặt xưa nay của chính mình là ai rồi đó quý vị cậu nói như vậy thôi nhưng mà bản thân con đó là một món quà vô giá mà cô tặng cho con rồi đó vì sao vậy nghe hiểu được Phật pháp mà biết ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để sống tốt đời đẹp đạo đó là một món quà vô giá đó quý vị ơi mong sao quý phật tử đã có thời gian dày dặn nghe học phật pháp đi đến đạo tràng tham dự khóa tu thì quý vị phải chuyển hóa bản thân mình ngày xưa tham sân phật phật đố phiền não rất là nhiều bây giờ mỗi ngày tu phải có sự chuyển hóa đổi mới hơn mỗi ngày bớt khôn dữ được không quý vị dừng lại những điều xấu ác không làm vì giáo pháp của Phật là chiếc chìa khóa để mở cửa đưa chúng ta vào lâu đài hạnh phúc an vui cho nên ở đây nói cái điều kiện thứ hai để bảo hộ sự bình an hạnh phúc cho mỗi chúng ta là sự nghe học hiểu biết Phật pháp đó quý vị thì nghe xong rồi phải hiểu rồi phải thực hành chứ không phải y giáo để dành mà phải là y giáo phụng hành y lời phật dạy thực hành theo đó mới có hạnh phúc an lạc thật sự quý vị ơi đó là điều kiện thứ hai điều kiện thứ ba để bảo hộ sự bình an trong bài kinh trường bộ này con xin trích dẫn 10 điều mà chắc nói không hết trong vòng tiếng rưỡi đồng hồ đâu điều kiện thứ ba thì chư vị đệ tử của Phật đã tóm tắt lại lời Phật dạy kết luận rằng Đức Thế Tôn ngài dạy chúng ta cái phương cách tu tập để đem lại bình an hạnh phúc cho mình rất nhiều nhưng mà tóm tắt 10 điều thôi cái điều thứ ba đó chính là giới hạnh trang nghiêm đầy đủ về giới đức có nghĩa là người đời họ có câu nói hoa thơm là nhờ nhụy con người giá trị ở đời đó chính là đạo đức nói với vị ơi đạo đức chính là mùi hương thơm được ví như là hương thơm của một bông hoa sẽ lan tỏa khắp mọi nơi nhưng đức phật ngài dạy trong kinh pháp cúng như sau hương của các loài hoa không thể bay ngược gió chỉ hương người đức hạnh ngược gió vẫn bay xa như vậy hương thơm của những loài hoa dù thù diệu thơm cỡ nào nhưng nó chỉ bay thuận chiều gió và lan tỏa trong một không gian giới hạn còn hương thơm đạo đức của một con người nó thuận gió ngược gió nó bay xa và nó xông thấu tận trên thiên luôn quý vị ơi người sống một đời sống đạo đức rồi thì đời sống hiện tại của họ an vui hạnh phúc chẳng những như vậy mà hương thơm đạo đức nó còn lan tỏa khắp tất cả mọi nơi và nó có một cái năng lực tác động đến lòng người đó quý vị Trăm năm bia lá vẫn mòn Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ Hãy sống một đời sống đạo đức đi quý vị Nhưng đạo đức của người Phật tử được đặt trọng tâm vào nền tảng nào? Đó là năm giới Quý vị chỉ cần giữ gìn năm giới là quý vị đã sống đời đạo đức rồi đó Quý vị chỉ cần giữ gìn năm giới là đức hạnh của mình Lan tỏa khắp tất cả không gian và vượt khỏi ranh giới của thời gian dù thân xác của chúng ta không còn hiện hữu ở trên cõi đời này mình đã chết đi rồi nhưng hương thơm đức hạnh đó vẫn lan tỏa cho đời quý vị hãy sống giống như hoa sen vậy đó sen ở trong đầm đỏ trắng phơi bùn nhơ không nhiễm nước không hôi sống giữa cõi đời nào vướng bụi hương thơm ngào ngạt tỏa cho đời nha quý vị sống phải giống như hoa sen sống ở trong bùn sống ở trong trần giống như hoa sen nó sống trong bùn nhưng mà nó không nhiễm mùi bùn mình ở sống cảnh trần mà không mê nhiễm mùi trần vẫn tỏa hương thơm đức hạnh từ đây cho đến trọn đời ta nguyện giữ gìn cái giới thứ nhất không giết hại chúng sanh thường phóng sanh cứu vật sẽ đem đến cho chúng ta phước báo sức khỏe và tuổi thọ từ đây cho đến trọn đời ta nguyện sống đời đạo đức bằng cách giữ gìn cái giới thứ hai không gian tham trộm cắp sở hữu tài sản của người mà còn biết đem tiền của tài sản của mình tạo ra bằng nghề nghiệp lương thiện để phát tâm bố thí cúng dường quý vị sẽ tạo cho mình có được phước báo giàu sang từ đây cho đến trọn đời ta nguyện sống đời đạo đức bằng cách giữ gìn cái giới thứ ba Không gian dâm ngoại tình Không phá vỡ hạnh phúc lứa đôi gia đình người ta Mà ngài trai giới còn giữ hạnh thanh tịnh thì quý vị tạo cho mình có được phước báo thân tướng đẹp đẽ và một gia đình hạnh phúc ấm êm từ đây cho đến trọn đời ta giữ gìn cái giới thứ tư không nói dối không nói lưỡi đôi chiều không nói lời độc ác không nói lời thiếu dệt mà quý vị nói lời chân thật nói lời từ ái nói lời đoàn kết hòa hợp nói lời mang giá trị lợi ích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 giữ gìn cái khẩu nghiệp của mình nói lời đúng với chánh pháp nói lời mang giá trị nói lời chân thật thì quý vị sống đời đạo đức rồi đó từ đây cho đến trọn đời ta nguyện giữ gìn cái giới thứ năm không uống rượu bia không sử dụng những chất kích thích gây sai gây nghiện vì rượu bia là nhân duyên tạo ra những điều tội lỗi khác và nó là cái nhân của si mê đọa lạc cho nên chúng ta không sử dụng rượu bia nếu có bệnh phải sử dụng thuốc rượu thì quý vị phải đến chùa bạch cho chư tăng biết hôm nay vì bệnh con phải dùng thuốc rượu để chữa trị bệnh khi nào hết cũng đến bạch cho chư tăng nói rằng con đã sử dụng thuốc rượu đó chữa trị lành bệnh rồi hôm nay con kính bạch quý ngài sẽ không bao giờ sử dụng đến nó nữa đừng để nó gây nghiện nghiền rồi bản thân mình đoạn nhất mất đi cái nhân trí tuệ nghe quý vị nếu mà quý phật tử giữ gìn năm giới như vậy là tạo cho mình có được năm điều phước báo năm điều hạnh phúc cho nên một đời sống mà đầy đủ giới hạnh chính là điều kiện để bảo hộ sự bình an cho mọi chúng ta đó quý vị ai trong chúng ta cũng muốn đời sống bình an có sức khỏe đừng sát sanh hại vật, phóng sanh cứu vật. ai chúng ta trong chúng ta cũng mong muốn rằng mình có được đời sống bình an hạnh phúc có tiền có bạc làm ăn phát đạt muốn được như vậy đừng gian tham trộm cắp của ai mà còn phát tâm bố thí cúng dường đó là phương cách bán nghèo mua giàu đó quý vị ai trong chúng ta cũng muốn cho gia đình của mình hạnh phúc ấm êm không có muốn ai chen chân vào phá hoại hạnh phúc gia đình người ta chỉ cần quý vị giữ gìn cái giới không tà dâm thôi là quý vị đã bảo vệ được hạnh phúc gia đình mình rồi vì chúng ta không phá hoại hạnh phúc của ai thì không ai có quyền phá hoại hạnh phúc của ta nhân nào quả nấy không sai đâu quý vị rồi quý vị nói lời chân thật thì quý vị tạo được niềm tin cho tất cả mọi người còn nói dốc nói láo chuyện có nói không chuyện không nói có hoặc là dùng những lời ác rủa xả mắng giết người nói những lời thị phi đâm thọc ly gián nói những lời thiếu qua dịch gấm không có giá trị thì không ai tin mình đâu quý vị ơi nói lời chân thật sẽ mang đến phước báo uy tín cho mọi chúng ta rồi quý vị giữ cái giới thứ năm không uống rượu mà còn thường xuyên đến chùa học Phật nghe kinh như thế này đó là phương cách để tạo cho mình có được cái phước báo thông minh trí tuệ đó Đức Phật dạy rằng này các con Như Lai không có quyền năng ban cho các con những điều phước báo Những điều hạnh phúc đó đâu Mà Như Lai chỉ là vì hướng đạo sư chỉ dạy cho các con Giữ gìn năm giới, sống đời đạo đức Là các con đã có được vị thần linh bảo hộ sự bình an cho chính mình Đó là cái điều kiện thứ ba ha cho con nói năm điều đi nha điều kiện thứ tư đức phật dạy trong đời sống hàng ngày đây để bảo hộ sự bình an cho mỗi chúng ta thì mỗi người phải sống có trách nhiệm phải có tinh thần trách nhiệm quý vị ơi nếu chúng ta sống không có trách nhiệm làm cái gì không có trách nhiệm đối với bản thân mình không có trách nhiệm đối với gia đình không có trách nhiệm đối với xã hội một người sống như vậy mất đi cái giá trị của một kiếp người quý vị nhiều lắm trăm năm cũng một kiếp người ai rồi cũng phải sẽ đi thôi hãy sống sao cho đầy ý nghĩa để buổi xuôi tay miệng mỉm cười Người sống có tinh thần trách nhiệm đối với bản thân mình Thì không dễ dàng gì Mà để cho mình lủi vào con đường tội lỗi Tạo ác nghiệp Để rồi bản thân mình phải chịu quả báo khổ đau Phải không quý vị? Có trách nhiệm đối với bản thân Thì luôn luôn chọn con đường lý tưởng sáng suốt an lành để cho mình đi mà Đức Phật Ngài là người đã chỉ rõ cho chúng ta Một đường danh lợi thế gian Một đường dẫn đến Niết Bàn cao xa Là người đệ tử Phật Đà Nhủ lòng cho rõ để mà bước chân Trên tham danh lợi ở cảnh trần Đạo màu giải thoát ân cần dồi trao Vậy mà chúng ta không chịu đi theo con đường mà Đức Phật chỉ lối cho mình đi Mà mình quẹo bậy Phật nói con ơi ai quẹo trái kệ họ con quẹo phải nha con quẹo phải thì con mới đi con đường ăn vui hạnh phúc vậy mà thấy người ta quẹo trái cái mình cũng quẹo trái theo sao tôi không có đi trên con đường ăn vui hạnh phúc mà con đường này sao mà nó ổ gà không vậy kìa sao hầm hố không vậy kìa rồi nó đưa mình lọt xuống hố rồi mới nói sao kỳ vậy sao dẫn đường kỳ vậy phật kêu quẹo trái phải mà mình quẹo trái quẹo phải là sao cứ làm những chuyện phải tốt lành còn quẹo trái là sao là người làm những chuyện sai trái quấy đó quý vị người ta sai người ta trái người ta quấy kệ họ còn mình cứ phải cứ tốt cứ lành đi thấy người ta làm sai mình cũng bắt chước làm sai rồi còn đổ thừa tại họ đối với tôi như vậy cho nên tôi mới làm như vậy người ta bị thần kinh mình cũng bị thần kinh theo luôn hả người ta đã mê lầm bất giác và mình cũng vậy mình có khác gì họ đâu cho nên chúng ta phải sáng suốt chọn cho mình con đường sống có trách nhiệm đừng để mình lầm lũi đi vào con đường tội lỗi tạo ác nghiệp mà chịu khổ không ai chịu thế cho ta đâu quý vị ơi rồi chúng ta phải sống có trách nhiệm đối với những việc làm của chính mình tại vì không ai có quyền năng ban phước cho ta mình là người chủ tự kiến tạo cuộc đời mình đó quý vị khổ hay vui do ta quyết định hết cho nên mọi hành động mọi lời nói mọi việc làm của chúng ta mọi cái tạo tác của mình mình phải toàn quyền làm chủ phải có trách nhiệm đối với những việc làm của chính mình phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó quý vị biết một vị tổng thống của nước Mỹ ông Reagan ông xuất thân từ một cái gia đình rất là nghèo quý vị lúc nhỏ đó nha 11 tuổi có bữa đó ông đi đá banh ông ham đá banh lắm ông đá banh sao mà ông sút một quả banh vô một cái mảng cửa kiến của người ta một cái rầm bể nát hết bởi vì một cú sút quá mạnh bể nát cái cửa kiến của người ta người ta bắt đền cái cha của ông mới đem, đem tiền đến đền cho người ta rồi về mới bảo đứa con trai của mình cha không cần biết con làm bất cứ cái gì con làm miễn làm sao trong vòng một tháng con phải kiếm đủ số tiền trả lại cho cha vì cha đã thay thế con đền trả cho người ta cái cửa kiến đó rồi bây giờ con làm gì làm phải trả lại số tiền đó cho cha làm cái gì phải có trách nhiệm chính mình chứ không phải xả rác rồi cái đem cho cha cho mẹ mình đi hốt rác cho mình mà tự mình phải có trách nhiệm cậu bé này mới có 11 tuổi thôi còn đang đi học làm gì có tiền nghe ông cha mình nói như vậy phải có bản lãnh của mình chứ mình làm mình chịu phải có trách nhiệm một buổi đi học một buổi đi đánh dài trong vòng tháng là có tiền đủ đem về siêng năng vậy đó nha đem về cái trả cho ông cha cái ông cha ông mỉm cười ông cha ông nói một câu như thế này sở dĩ cha làm như vậy là cha muốn giáo dục cho con được tốt sống phải có trách nhiệm đối với những việc làm của chính mình đây là yếu tố để đem đến cho con sự thành công trong cuộc sống đó cái yếu tố này ở thế gian ai mà thực hiện được sẽ dẫn đến thành công làm gì cũng phải có trách nhiệm hết nha quý vị còn trong đạo Phật thì Đức Phật nói đây là điều kiện để bảo hộ sự bình an cho mọi chúng ta nếu quý vị làm việc gì cũng có trách nhiệm thì ở đâu quý vị cũng cẩn trọng tại vì mình làm mình chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm với mình cho nên trước khi làm cái gì quý vị cũng phải suy nghĩ đắn đo rất là kỹ để rồi bản thân của mình không có thể nào sống thiếu trách nhiệm sống buông lung phóng dật buông trôi cuộc đời mình dấn thân vào con đường tội lỗi đến khi mà quả báo đến rồi đó lúc đó ngồi kêu trời than phật cũng ai cứu mình đâu quý vị làm việc gì phải nghĩ suy nghĩ kỹ đối với việc làm của mình đó là người sống có trách nhiệm và chúng ta cũng lấy cái yếu tố này điều kiện này để giáo dục cho con cho cháu mình đi quý vị vì đây là cái điều kiện bảo hộ sự bình an là yếu tố dẫn đến thành công làm việc gì sống phải có trách nhiệm ngày xưa có một ông vua nọ ông muốn biết cái tinh thần trách nhiệm tự giác của mỗi người như thế nào cho nên ông vua mới thử lòng ở giữa ngay cái ngã ba đường lớn đường lộ lớn tối đêm hôm đó ông vua sai quân lính chở nguyên một cái tảng đá thật lớn chắn ngay giữa đường sáng ra trên cái phương tiện giao thông á, người ta đứng lại người ta chửi bới la hét um sùm hết và còn trách móc là sao mà quan ở địa phương này không có trách nhiệm gì hết trơn á để cho đường xá bị bế tắc như vậy mà không có biết cho người di dời đi người ta chỉ đứng người ta đổ trách nhiệm cho quan địa phương ở nơi đó mà không ai chịu làm hết càng đứng càng la càng hét càng nói qua nói lại bao nhiêu thì cũng không giải quyết được vấn đề mà không người nào ra tay hết quý vị có cái ông bác đó ông mới kéo một cái cổ xe cổ, cổ xe bò đi ngang qua thấy cái tảng đá che chắn mà người la hét um sùm mà không ai góp sức với nhau để di dời nó em nói thôi thì các vị cùng tôi cùng với tôi hợp sức đi để di dời nó mình nhích nhích nhích từ từ qua một bên rồi mình mới báo cáo lên quan làng sao còn bây giờ nó bị bế tắc rồi mà đứng đó chửi rủa có lợi ích gì đổ lỗi cho người này người kia cũng không lợi ích gì cái ông bác này nói vậy cái mấy người kia trả lời sao quý vị biết không không dám đâu không ở không đâu không ở không đó, đó không phải là trách nhiệm của chúng tôi người đi đường đó nghe tham gia giao thông đó mà nói không phải là trách nhiệm của chúng tôi không có rảnh đâu mà làm ba chuyện trời ơi đó ông giỏi thì ông làm đi cái ông bác này kêu gọi mà không ai làm hết ông bác mới lấy ông mới lấy cái sợi dây em buộc vô cái tảng đá xong rồi ông dùng cái xích của con bò với cái xích của ổng đó mà nhích nhích nhích nhích một ngày trời luôn mà khi nhích được cái tảng đá dời qua một chút xíu ở bên đường rồi thì ở dưới tảng đá đó có một túi vàng quý vị trên cái túi vàng đó đề hàng chữ rằng xin kính tặng ai sống có trách nhiệm ông vua ông để cái túi vàng ở dưới cái tảng đá đó đó và ông thử lòng mà ông thấy rằng là người dân không có trách nhiệm rồi mà cứ đổ lỗi cho người này phải có trách nhiệm người kia có trách nhiệm mà bản thân mình có trách nhiệm gì cả cho nên ông bác này ông di dời được tảng đá cái ông thấy cái túi vàng ông cầm lên thì trong trên cái túi vàng để một hàng chữ xin kính tặng ai người sống có trách nhiệm thì đây là cái món quà mà ông vua ông tặng cho cái người có trách nhiệm đó thì con cũng đem câu chuyện này làm món quà kính trao tặng cho quý phật tử nha để mong sao quý phật tử sống có trách nhiệm quý vị đừng ỷ lại ai hết đức phật khi ngài sắp nhập niết bàn trong kinh di giáo lời dạy cuối cùng của đức thế tôn ngài nhắn nhủ với chúng ta như sau này các con hãy tự mình thắp đút lên mà đi hãy tự mình nghe quý vị đừng ỷ lại ai hết nếu mà chúng ta giao phó cuộc đời mình cho ai đó sắp đặt sống không có khuynh hướng sống không có mục tiêu sống không có lý tưởng uổng phí một kiếp người quý vị tự mình phải có trách nhiệm để vạch ra một con đường đúng đắn để cho chúng ta đi và khi đã vạch ra con đường lý tưởng để đi rồi thì dù gian nan khó khổ không màng con dốc lòng vì đạo hy sinh không có cái gì mà làm chướng ngại chúng ta được khi quý vị đã chọn lựa con đường đúng đắn để mình đi rồi trách nhiệm đối với bản thân mình thì không để cho nó quẹo tầm bậy tầm bạ phải kèm tay lái đàng hoàng để thẳng hướng cuộc hành trình về đến nơi cảnh giới an vui hạnh phúc ở tương lai còn đời sống hiện tại nhờ quý vị sống có trách nhiệm đó mà làm bất cứ việc gì quý vị cũng cẩn trọng và đây chính là điều kiện để bảo hộ sự bình an cho mọi chúng ta Rồi cho con xin một điều nữa Điều kiện thứ năm để bảo hộ sự bình an Trích dẫn qua lời Phật dạy Đức Thế Tôn dạy chúng ta Để bảo hộ sự bình an cho mỗi mỗi người Thì chúng ta phải hàng ngày thực tập Để phát triển trí tuệ Vì trí tuệ là sự nghiệp Trí tuệ là ngọn đuốc sáng Hướng dẫn chỉ đường cho chúng ta cho nên người mà không có trí tuệ sống mê lầm bất giác vô minh đó quý vị dù mình có nói cái gì họ cũng không tin không nghe và họ cứ lầm lũi đi vào con đường đó mà bản thân họ không đủ khả năng để kiềm chế bởi vì họ đâu có sáng đâu mà nhìn thấy rõ hầm hố ở trước mặt còn mình đã có được con mắt sáng rồi thì mình nhìn thấy rõ được ở trước mặt của mình con đường nào để mình chọn lựa mình đi ngay chỗ nào là gai góc ngay chỗ nào là đá sỏi ngay ngay chỗ nào là lưới bẫy của mang dương mình biết mình tránh hết người có mắt sáng thì vậy đó còn người mà sống lầm lũi giống như người mù mò mẫm đi trong bóng tối của đêm đen người thiếu trí tuệ được ví như là người mù vậy quý vị ơi nhưng mù đây không phải là mù bằng con mắt thịt mà đó là mù nơi tâm trí của mình mù mờ không biết lối đi không nhận diện một cách rõ ràng đâu là phải đâu là quấy đâu là thiện đâu là ác đâu là tội đâu là phước không nhận định ra được họ lầm lũi họ sống họ đi như vậy mình nhìn thấy mình thương hơn là oán là giận là ghét quý vị ơi để phát triển cái trí tuệ soi sáng tư duy soi sáng hành động soi sáng cho ta từ bờ mê sang đến bến giác thì quý Phật tử cần phải mồi thấp nơi ngọn đèn chánh pháp Đức Phật Ngài dạy Bản tâm của chúng ta vốn thanh, vốn tịnh Trí của chúng ta vốn sáng Nhưng mà bởi do gì? Quá nhiều lớp mây mù nó che chắn Cho nên khiến cho ánh sáng mặt trời Ánh sáng của tự tâm không hiển lộ ra được và tâm của chúng ta đây được ví như là một cái tấm gương luôn sáng nhưng mà tại vì bị bụi nó bám vào cho nên trong khúc ca chứng đạo Vĩnh Giao Quyền Giác Thiền Sư trong chứng đạo ca Ngài có viết như sau Gương lòng đó xưa nay ta sẵn có Mặc cho bụi mờ nhiều kiếp chẳng quan tâm Ngày hôm nay có cơ hội lau chùi Sáng vằn vặt hay sáng mơ màng Cũng bởi do ta đó Đức Phật đã từng dạy tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ như Phật Nhưng mà bây giờ ở địa vị phàm phu của chúng ta Ánh sáng trí tuệ nó bị lu mờ là bởi vì quá nhiều ánh mây mù che chắn Phá mây mù thì ánh sáng của mặt trời mặt trăng sẽ hiển lộ ra quý vị ơi Vậy thì hàng ngày phương cách nào để giúp cho chúng ta phát triển trí tuệ làm hiển lộ ánh sáng của tự tâm vậy? Văn, tư và tu văn là nghe học chánh pháp tư là tư duy suy nghĩ chánh pháp tu là tu tập thực hành theo chánh pháp đây là ba phương cách để giúp cho chúng ta phát triển trí tuệ đó quý vị đã có đủ duyên nghe học chánh pháp rồi nghe xong rồi không phải từ đổ tay này ta cho qua lỗ tay kia về con cháu nó hỏi má bữa nay đi đến chùa học gì vậy bà cô bà nói tràn gian đại hải mấy tiếng đồng hồ mày kêu ta nói lại sao ta biết đường đó ta nói nhưng mà ít ra má cũng biết cái phần nào lời Phật dạy Phật dạy mình sao tu là sao vậy tu là tu chứ tu là gì hỏi đi hỏi lại cái không bí đường cũng trả lời cái nói mày giỏi mày ngon mày đi đến mày nghe đi mình về mày nói lại cho tao nghe rồi cái con cái nó nói má ơi má đi đến chùa nguyên một ngày trời mà má đến chùa thầy cô dạy điều gì mà má không có nắm được cái gì hết trơn má không hiểu được cái gì rồi sao về biết để mà thực hành theo má thưa gì giống như cái rổ vậy ở nhà giữ cháu giữ nhà còn có phước hơn đi chùa nghe nói vậy cái cô này cô mới trả lời cô mới nói ờ ha nghe con nói vậy má cảm thấy má xấu hổ quá đi đến chùa mà nghe xong rồi mà không để tâm để bụng không nhớ được câu chữ nào không hiểu được gì hết trơn thưa giống như cái rổ vậy đó bao nhiêu nước chế vào nó chảy ra ngoài hết nhưng Marx cũng suy nghĩ thêm một điều gì nè con là nếu mà cái rổ mà để ở trên cái trên cái à, cái đầu tủ á, thì lâu ngày bụi bám giận nhận văng ấp nó trên cái à, à, máng nó trên cái vách thì cũng bị bụi bặm nhờ cái rổ nó chế nước hoài tuy nó không chứa được miếng nào mà cũng ít ra làm cho cái rổ nó sạch má cũng vậy má đi đến chùa tuy má nghe má chưa hiểu được cái phần nào đạo lý nhưng ít ra thì nó cũng đỡ chứ ngày xưa mà con mà nói cái kiểu này má cho chổi trà đơm lên đầu rồi ý nói rằng nhờ đi chùa cho nên cũng đỡ đó nghe còn nếu không á thì không dễ gì tao để cho mày nói sóc tao cái kiểu đó đâu mày chê tao ngu chứ gì thưa quý phật tử có nhiều khi mình ngu mà mình không chấp nhận mình ngu còn cái người ngu mà biết mình ngu cái người đó không có ngu mà đó là người trí kinh pháp cú đức phật dạy rõ ràng điều này ngu mà tự biết mình ngu đó là trí mà ngu cho mình là trí đó là kẻ đại ngu đó quý vị ơi nhiều vị phật tử không có biết chữ dốt quý vị ơi mà trí tuệ biết cái này là thiện nè một việc thiện lành nhỏ không bỏ qua biết cái đó là xấu ác nè dù cho ai có suối dục hoặc là dù trong hoàn cảnh nghèo túng thiếu cỡ nào đi nữa biết cái đó xấu ác không làm thì dù dốt nhưng mà người này gọi là trí tuệ đó quý vị trí tuệ là người hiểu về nhân quả hiểu về sự lý hiểu được thiện ác tránh tà tội phước người đó là người trí tuệ đó quý vị chứ không phải đánh giá trên phương việt diện học vấn ngôn ngữ văn tự đâu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 người có trí tuệ không có hơn thua không có phải quấy vì ai hơn thua để họ ở lại cõi ta bà ta thấy sanh tử là việc lớn cơn vô thường mau chóng cho nên cái việc lớn lao nhất trong cuộc đời của chúng ta đó là vấn đề sanh tử cần phải giải quyết còn cái chuyện hơn thua phải quấy là cái chuyện nhỏ Do đó ai hơn thua để họ ở lại cõi ta bà Ta nhất tâm niệm Phật để ta thưởng hoa miền cực lạc xin kể cho quý phật tử nghe về một câu chuyện có một lớp học nọ bữa đó là giờ giờ ra chơi cái thầy giáo thấy đám học sinh nó bước đến cái nó chỉ trỏ vào cái đứa học sinh kia cái nó nói ê cái thằng ngu thằng ngốc mày ngu giống như con bò vậy đó cái ông thầy cũng lại ông nói em em phải bước đến xin lỗi bạn tại sao em lại mắng bạn mình ngu như bò tại sao mắng bạn mình là ngốc em như vậy không được em phải xin lỗi bạn nguyên đám học sinh nó rộ lên nó nói thầy ơi thằng này nó ngu như bò thiệt đó thầy ơi nó ngốc kinh khủng lắm ông thầy nói tại sao các em lại nói bạn mình như vậy mấy đứa nó nói vậy chứ thầy nghĩ coi nó học lớp 5 rồi đó mà bây giờ nó không biết là cái nào lớn nào nhỏ thử đi thầy đưa tiền cho nó tờ giấy 500 ngàn với 50 ngàn thử đi nó lấy cái nào thì thầy biết nó ngu nó ngốc cỡ nào tụi em đố nó hoài ngày nào cũng đố nó hết á cái ông thầy ông nghe nói vậy ông móc túi ra tờ giấy 500 ngàn với tờ giấy 50 ngàn cái ông thầy ông nói này em thầy cho em một tờ em muốn lấy tờ nào em lấy đi nó rút tờ 50 ngàn cái đám con nít nó cười lên nó thấy chưa nó ngu như con bò vậy đó nó không biết gì hết trơn á thầy mà lần nào cũng vậy hết á cái ông thầy ông hỏi em học lớp 5 rồi phải không Vậy thì em biết 500 với 50 cái nào lớn nào nhỏ Nó nói 500 lớn 50 nhỏ Vậy thì tại sao thầy cho em chọn mà em lấy tờ 50 Em không lấy 500 để cho bạn bè nó nói mình ngu Cái đứa bé này nó mới cười Nó mới nói thầy ơi nếu mà em lấy tờ lớn 500 thì nó đâu có đố em hoài chính vì chính vì vậy mà ngày nào á em cũng lấy cái tờ nhỏ cái bạn nó đố em hoài cái em có tiền ăn cà rem chơi hoài nữa thầy ơi thế ông thầy ông nghe nói vậy cái ông quay lại ông nói anh ngu biết liền ai ngu vậy quý vị mình nói người ta ngu mà chính học mình là kẻ ngu bởi vì người ta biết rằng lấy cái đồng tiền lớn rồi ai đố mình nữa mình chịu ngu cái mà mình được hưởng phải không mình được lợi ích mình được hưởng cho nên cậu bé này mới nói thầy ơi nếu mà em lấy cái đồng tiền lớn bạn nó đâu có đố em nữa em lấy đồng tiền nhỏ cho nên ngày nào bạn nó cũng đến nó đố em nó nói em ngu nó đố em em có tiền ăn kem hoài à thầy ơi thầy cũng quay lại nói ai ngu biết liền rồi à. con kể câu chuyện này để gửi gắm cho quý phật tử hiểu được một điều rằng cái người tu của mình á người ta nói rằng ngu tại sao có tiền không dám ăn không dám xài các ca các kẽm đem đến bố thí cúng dường họ nói mình ngu phải không quý vị rồi cái bị người ta chửi cũng ngồi đó mà cười hoặc là nó mô di đà phật cái họ nói sao ngu vậy để cho người ta lấn lướt mình ta nói nặng nói nhẹ mình mà không biết mình không biết đấu đá trở lại nhưng mà mình chịu người ta nói ngu mà mình có ngu không người tu giống học một kẻ ngu có tai như điếc có mắt giống như mù hàng ngày có miệng thường câm lặng chỉ nhớ trên đầu một chữ tu là được rồi quý vị chúng ta đâu có ngu gì ta tin hiểu dần nhân quả nếu mà ta gieo nhân nào ta gặt hái quả báo đó ta đâu có gì cái xấu dở của người khác mà làm mất đi cái giá trị cao quý của chính mình ta đâu có gì người ta vô minh bất giác mê lầm thần kinh rồi mình cũng mê mê lầm thần kinh giống như họ phải không ta sáng suốt ta chọn con đường lý tưởng ta đi ta biết ta nên làm việc gì biết dừng lại những điều xấu ác không làm biết tích cực làm những điều thiện lành dù ai đó nói mình ngu mà mình chẳng có ngu bao giờ đó là người trí đó quý vị ơi như vậy thì phát triển trí tuệ để làm gì? Để soi sáng cho mình đó quý vị sự trí tuệ ở đây nó có công năng giúp cho chúng ta sáng tỏ được mọi việc mà nhất là sáng tỏ được cái chân lý giá trị của cuộc đời quý vị trên cuộc đời này có cái vị gì mà trường tồn vĩnh cửu đâu thân này còn không thật thì cái gì thật đâu quý vị chúng ta bảo vệ cái thân này muốn cho nó trẻ mãi không già đó là điều không thể được Mạnh khỏe hoài không đau yếu là điều không thể được Sống hoài không chết là điều không thể được Mà cái thân của ta ta còn không làm chủ Không gìn giữ được Thì ta làm chủ ai Và gìn giữ được cái gì Cho nên chúng ta hiểu được cái quy luật vô thường vô ngã Rồi cái ta buông xả một cách nhẹ nhàng Chỉ có trí tuệ thì mới buông bỏ được Còn nếu không có trí tuệ thì không dễ gì đâu nha Bo bo mà giữ luôn Giữ có được đâu mà vẫn cố giữ rồi còn có người còn tuyên bố một câu nữa tiền tôi làm cực khổ quá mà tôi đổ mồ hôi tôi sôi nước mắt mà sống thì tôi giữ tôi không có cho nó ra đường nào hết trơn á và sau khi chết tôi mang theo sống không giữ được chứ đừng nói giữ được không cho ra đường nào nha nếu mà không cho nó ra bằng con đường hợp pháp hợp lý thì nó sẽ ra bằng con đường phi pháp phi lý đó nếu quý vị không đem tiền của tài sản cho nó ra bằng con đường hợp pháp hợp lý mà cho nó ra bằng con đường cờ bạc đó là bác của thằng bần cho nó ra bằng con đường ăn nhậu là cha của thằng bần cho nó ra bằng con đường ăn chơi đàn điếm đó là ông nội của thằng bần nó cũng có chỗ đi à quý vị ơi nó không có đứng yên đâu mà nó thuộc về năm nhà mà nhà nước nhà lửa nhà giặc nhà con và nhà vua chúng ta không thể nào gìn giữ được đâu quý vị vậy thì tại sao chúng ta không biết lấy cái giả để đổi cái thật đi quý vị Nhắm mắt xuôi tay của Trần Ta cũng trả lại cho Trần Bao nhiêu tội lỗi phần bình lãnh riêng Cho nên người có trí tuệ Luôn sống đời đạo đức Dù ở trong hoàn cảnh nào Không làm những điều sai trái tội lỗi Người có trí tuệ thì biết mở rộng tấm lòng ra để xả thế để cúng dường để tạo công đức phước lành lấy đó làm hành trang tư lương cho mình trên một chuyến đi về và người có trí tuệ thì người đó quyết định được cuộc đời mình siêu hay đọa hạnh phúc hay lao đau khổ làm chủ lấy chính mình và luôn luôn sáng suốt chọn con đường lý tưởng để mình đi cho nên đây là điều kiện để bảo hộ sự bình an hạnh phúc giải thoát cho mọi chúng ta với cái điều kiện phát triển trí tuệ đó là điều quan trọng đó quý vị trong năm điều mà nãy giờ con nói thì cái thứ năm phát triển trí tuệ là điều kiện vô cùng quan trọng sở dĩ chúng ta tạo tội tạo nghiệp là do đâu vô minh ngu si không hiểu rồi cái sát sanh hại vật để bồi bổ cho cái thân mạng này dai nợ máu xương của chúng sanh dai nợ máu trả bằng máu còn vì vô minh bất giác cho nên ta gian tham trộm cắp giật dọc lừa đảo chiếm đoạt chiếm hộ chiếm dụng tài sản của người đem về phần mình mà có giữ được đâu nó thuộc về nắm nhà mà rồi tạo tội tạo nghiệp cũng vì vô minh bất giác còn sáng suốt rồi có trí tuệ hiểu đúng rồi thì quý vị sẽ không lầm lũi như vậy cho nên con kính nguyện hồng ân tam bảo hàng gia hộ cho quý phật tử với năm điều mà con trích dẫn trong bài kinh trường bộ số 33 bài kinh phúng tụng tóm tắt lại những lời dạy của đức phật được xem là những điều kiện những phương pháp căn bản để bảo hộ sự bình an hạnh phúc cho mỗi chúng ta đời này và đời sau luôn được an lạc giải thoát thì quý phật tử nghe được năm điều thôi mình thực hành được một điều nào là quý vị cũng có lợi ích con xin tóm tắt lại điều thứ nhất thân cận hiện tri thức là điều kiện bảo hộ sự bình an cho mọi chúng ta thứ hai nghe học chánh pháp thấy không quý vị cái thứ ba sống một đời sống đạo đức giới hạnh cái thứ tư là quý vị sống có trách nhiệm và thứ năm phát triển trí tuệ kính chúc cho toàn thể quý phật tử luôn sáng suốt nương theo lời dạy của đức phật lấy đây làm kim chỉ nam để hướng dẫn cho mình trên cuộc hành trình tìm đến bến đỗ bình an mọi người đời sống hiện tại thân an tâm lạc phước huệ được trang nghiêm sở nguyện tùy tâm và sở cầu được như ý Kính chúc cho toàn thể quý Phật tử y theo lời Phật dạy Để hàng ngày phát triển được thánh trí Sớm được viên thành Ba nghiệp tình thanh Ăn chay Niệm Phật Phát lòng chân thật Quyết chí vãng sanh Bảo sở lạc thành Là nơi quy túc Thành tâm nguyện chúc Đạo tràng nghiêm túc Kiểm thúc thân tâm Tự viện tòng lâm Trang hòa ánh đạo chư tăng ni truyền giáo hàng phật tử vân hành tất cả chúng sanh đồng thành phật đạo a di đà phật